này đi chỗ này hay là hay là hay là con lớn con lớn lớn hả con lớn hả đấy là con lớn gì gì không mà thì chị chị có vẻ nghi nghi vậy ơi chị đang đứng yên để theo quay video ấy <laughs> chị nói sao đâu sao đâu đấy em con lớn này à? để cha quên anh tiền lỡ này chị cái máy quay này không quay đó hay quay chỉ biết tài không không biết tài thì trong họ xài được hết hai sen phải không ông ta giờ được tải cái máy đến ốm mà biết đi chị ơi con cá này hả? dạ, Này, đây. Này con cá này còn đầu ngày xong lượn quay đấy. <laughs> quay. đây cá này. Xin, là xin. Ồ. Kỳ kỳ.2000円2000円前前của nó tao ok cả của, của em của em còn do gấp đôi con này gấp đôi hả ừ À, cái túi bóng to ừ, cái to to đùng luôn cái to gấp đôi này vừa rồi mình à, mua con con, à, con cua này đánh cua phải cua cua không phải cua hoàng đế cua gì cua nhện cua nhện cua nhện, nhện hả ừ. nhện này hai hai sen này, <laughs> ông công ty mình quên à, rồi tôi nói chị <laughs> 大きいな đây là con uh, tôm hùm mọi người giá nó tám sen rưỡi còn triệu à, bảy tôm nhỏ hơn ý kiến em, em mua đây hàng luôn giờ giờ mình mua vô tôm to này đây ta vô tôm to ăn hơi sướng ta chương 6 부탁해요. 부탁해요. 있어 이요 있어 이요. 이게 얼마나 웃지? 아리가토네요, 진짜. 아, 그래 나. 동그랗지? 동그랗지. 아리가토, 그래. Keep thinking that I could have done something But now I'm left with an empty heart No making amends No waking up beside you And holding you till we forget it all kìa ta chính là mọi người bây giờ em hương chuẩn bị làm cũng cua nhẹ này ngoài được được được được của tôi đang được của tôi đâu thấy cái chanh rồi trà trà chân luôn ấy Hả? Rồi. Ờ, cái cái cái chân chân sau á chân sau chân giữa chứ ha chân giữa chân giữa anh đó chân giữa đó chân giữa của con con cua nhện đó em cầm lên em cầm lên em cầm lên cầm lên cầm lên thử ờ, không phải không to hơn cái mặt em luôn hơn cái mặt luôn đấy con này nó to hơn nó rất là to hơn mọi người to hơn à, hương luôn ấy em bỏ nồi em bỏ nồi hấp luôn bỏ em <laughs> vào nồi á <laughs> bỏ em vào nồi hấp em á hấp em mà gặm thì thôi rồi này rồi tí nó bỏ lá lá chanh lên bỏ lá chanh đây là lá bông mà đúng không? Không, lá chanh Bông Lá chanh Bông Bông là gì? Nó có bông á. Có bông đó hả? Ừ yeah. Bây giờ mình sẽ cắt cái vào Cắn đi, cắn đi <laughs> Tắm Ui, ui, ui, ui, Sao rồi? Con trẻ bãi ra rồi Đập mạnh lên em, đập đi Uống thêm, uống miếng, uống miếng cái gì chứ bia gì bia gì chết chết cái đấy thế thôi nhỉ không ấy vuông đâu chị mới hết có cái nắp đâu nắp dưới kia kìa chị phim mới nhớ trước em với chị thi không có cối xay là phải lấy cái này xay à, mọi người chuẩn bị lên ly nè hôm nay là chúc mừng ngày 20 à, tháng 11 sớm 20 dạ. tháng 10 20 <laughs> tháng 10 sớm dạ, hiểu không mình không biết ngày đấy ngày gì đó chị nhỉ ngày gì anh chúc ngày anh chúc anh ngày gì ngày ngày các các má lên đời <laughs> à, ừ. các má còn bếp thôi còn các gia cứ đứng ở ngoài đó <laughs> thôi thôi nghe nghe nghe ghê không nghe nghe con nghe đúng không Nè, mình cặn ly nha Để mỗi thế thôi à có thế thôi à một hai ba dơ dạ, dạ, hai ba dơ dạ, hai ba ôm em chạy em chạy cẩn thận chạy đổ đổ hết nước đi đổ hết nước rồi vào chân em thôi mà nước gì đấy trời ơi là trời chị cả phương ăn cho em cho lắm anh chị em em nó khác rồi kìa em em em đi em đi của chị Ông ngồi như thế chị ăn mình cái gì Chị ơi chị đợi một Kéo kéo này Ừ, ừ nóng nào Nóng nóng rồi nè Được bộ tay Ui Sáng sáng ngày đuổi chợ tay để em ăn tí được không em Cô bé này ăn cứ vậy Cho em ăn tí đi anh Tỏi này chắc ngứa xương lắm đấy Cái này là rẻ lắm, 8 con xe nào làm con xe đó đừng rẻ mà nhưng mà chắc là đợt này chắc trời mưa à. tháng này nó nó, nó không ngon đến rẻ nên nên rẻ lắm chứ bình thường là phải tám trăm máy bốn sen một con là 500 yên rồi ừ. con 500 yên mà con loại này loại to loại này khá to luôn khá to nhưng mà ừ. cũng phải ờ, con to mắt lắm ừ. nhưng mà bây giờ tám trăm yên sen cũng hơi rẻ thật rẻ rẻ mà đâu có bao giờ mà rẻ gì đâu anh ơi tôm của em anh qua không có ăn tôm đâu có liên quan à? à giờ em nói là lộn dạ đòi đây là của tháng 10 nên nó rẻ tháng 10 nên nó rẻ vậy rẻ với lại nó ấm con có 200 ngàn này. với lại nó không được có thịt nhiều này ừ. hơi ít Nên ờ, thịt nó không chắc không, chắc nên nó, nó rẻ trên ờ, rẻ mà tháng 8 tháng 7 tháng 8 là mắc lắm nó ờ, béo 6 700 ngàn 800 ngàn 8 con á thịt nó bây giờ nó săn lại rồi nhưng nó không có chắc nữa nó không được có sợ béo lắm hình như nó hơi bở thật bây giờ anh chắc hơi bở đúng rồi đang hơi bở anh không chắc đúng dù nên mà Việt Nam Việt Nam mình cũng ngon đúng không cũng cũng là thắng hạng nói chung là với mời các bạn nhá rồi à còn gì đâu có một lần ăn cả con như này một cụm như này phê anh khoa đầu tôm cho chị ăn ấy anh đang lục thấy đấy khoa đó tám trăm ngàn hai trăm ngàn rồi tám con hai trăm ngàn dạ cái này có có dùng nếp ở nhà thì thôi luôn á Dinh chưa có ngon. em có rồi. Cho cho em gương xem em biết gỡ không nào. Gỡ không? xem biết gỡ không nào em ăn là được không cần gỡ được <laughs> ăn mình mình mình bỏ luôn hả <laughs> Chú ngày xưa ở, ở bên Việt Nam có ở được đâu Bệnh viện có trả về <laughs> Mày được lắm Đi lính ngay khu biên hòa à, à? Được, được đi lính đó đó Nhưng mà à? tiếng thương nhẹ thôi là nguyên tật Thế Ngọc nó chuyển ra Hà Nội chỗ cho quỳ không? Cho quỷ Thôi trong người nó bảo cho nặng lắm, chiều sang dẹp này Mày tay rồi mày Nó đi cắt ra mày trong của hợp này cắt đi cắt khe rồi đây là con cua cua nhện ở trong không ăn cái gì luôn mọi người ạ nhiều lắm đấy cái gì à? mọi người chuẩn bị xem này hết hồn chưa hết hồn chưa sợ chưa nè Ôi, sợ chưa trời ơi sao vỡ hết rồi em nó teo ấy nó teo tại vì nó làm lâu quá là nó teo thịt nữa dạ cái con bên trong là trong cái này đang thìa không do cái mùa này tháng 10 nên ừ. thịt nó dạ, không, nó nó nó không rải, rải rồi ờ, ờ, nó kém thịt nó rải ừ, rồi đúng rồi nhìn <laughs> đó kéo xuống mẹ đưa kéo xuống nha đây mọi người đấy, đấy. em nói là ăn nhanh lắm đã nhau chị gái tên đào thị hồng à, đào thị hồng em xin để đâu xuống hết chưa chưa sẽ chưa đấy chứ sẽ chưa đấy chứ không thấy không thấy được gì <laughs> không thấy gì được sao nó nó là nó sẵn gì đâu mặn nhưng mà nó mặn lắm mặn mặn mặn, mặn, mặn, mặn bỏ thêm đường cho nó đỡ đỡ đỡ đỡ nhạt ừ. ừ, nó bỏ mặn mấy bà luôn Đấy, cái thịt thịt đây, thịt đây, thịt đây. Mặn, mặn ăn đi, ăn đi, ăn, ăn cái đó đi con. Cầm luôn. Mặn lắm luôn. Ừ đó từ để coi cái của mạnh nữa đừng múc mực ở khoai đúng không khoai ngon khoai ra kem ơ khoai của em á khoai chưa chín không có gì á hai bà chín rồi đấy dạ, nhìn gì ạ. chưa chín lắm chị ạ cái thử dầm đấy đi ăn nó sượng ui cứng lắm Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Thêm đi, không mơ, không mơ. Chó ăn. Đúng rồi. Mày em ăn thịa để xúc. Thịa, thịa, thịa. Mang thịa xúc, mang thịa xúc. Nghe em đi. Ôi, chẳng có gì luôn nó như một nhưng mà mài mài nó như một bảo bọng lắm bọng lắm đó. còn dưới <laughs> anh chung anh chung rồi rồi ngày mà ăn ngọt luôn ừ rửa đi rửa đi đem về mình mình mình phơi khô đi xong mình mình để mình ăn em thấy mấy đứa làm chơi tường nè chơi tường đúng hả ở sơn cái này à? làm sinh cái đúng không ô nguyên nguyên cái gì đó ngậm cái đồ ăn của nó ngậm mọi người ờ. <laughs> vậy là không có gì ăn luôn á anh không có gì luôn hả ừ. không hai cái tém này bên á cái tém bên này mình có gì đâu đó, cái đó cái cái mang rồi cái mang thôi nhìn nè nhìn nè là không thấy có gì luôn rồi nè bóc bóc bóc bóc bóc không có gì luôn nè <laughs> không có gì luôn vậy là hàng, hàng gì anh thấy trong quán nó chỉ bán chân thôi Ui, nó đủ không nhưng mà cái con này khi mà nó còn sống thì nó rất là nhiều tại thường một cô này là người ta sẽ làm được nhiều món ừ. Bây là cái kèn người ta sẽ xào cơm nè không cái em thấy cái mai người ta hay xào cơm canh cơm á cái mai ấy. cái mai đó để cơm lên để cơm lên đúng không chị, để cơm lên chị. chứ làm sao mà anh anh này đi ta lấy cái cái cái thịt trong cái cái đó mà chịu gì hết bảo sẽ ăn rồi chứ không ai mà bảo ai ăn rồi thất bại luôn ô bật đi mà ừ, ăn chị biết đấy à, ok anh cho biết thôi rồi <laughs> dạ vâng, dạ vâng. Ờ, hôm nay là xong rồi cảm ơn mọi xem video nha đây dạ. mình dạ, dạ. mua thử con cua nhện thế nào mà cuối cùng nó không có gì trong người nó hết tạm biệt mọi người tạm biệt mọi người nha nhớ like subscribe đăng ký kênh của mình nha nhớ bấm chuông theo dõi tạm biệt hẹn gặp lại video tiếp theo bye bye nha bây giờ bây giờ ơi như thật đi <laughs> người lớn thì nhớ bấm like và subscribe luôn nha